Ok thì bạn sẽ đến hành mở máy tính của bạn lên và truy cập vào bất kỳ trình nào, ví dụ như trình duyệt Google Chrome này, rồi Cốc Cốc hay Firefox chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào trình duyệt Google Chrome. Thì uh, trên thanh tìm kiếm bạn nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suy câu suy tờ FB Lumber nha. Mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo FB NUMBR Thì đường link này mình cũng sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha Tiếp theo bạn nhấn à, Enter để truy cập vào này Rồi lúc này sẽ là một giao diện như này Bước theo bạn sẽ nhấn vào đăng nhập ở góc bên phải trên cùng cho mình nha Bước theo thì bạn sẽ tiến hành à, chọn tài khoản Gmail bạn muốn đăng nhập nha. Như ở đây thì mình sẽ tiến hành đăng nhập luôn bằng tài khoản này luôn nha. Ok, kế tiếp thì sẽ là một giao diện như này. Bước theo thì để có thể quét được số điện thoại ấy, bạn sẽ tiến hành tải cho mình extension ờ, tức là tiện ích của FB Number 2. Bạn sẽ truy cập vào đường link là hoanggiangxe.com suite go suite ờ, FB Number EXT này. Mình xin đọc lại nhé là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo FB NUM BR EXT nha. Thì link tải extension tức là tiện ích của FB Number ấy mình cũng sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Tiếp theo bạn nhấn uh, Enter này. Ok, bước này thì bạn sẽ đang uh, ờ, chọn nơi mà chúng ta tải tệp này về nha. Ở đây thì mình sẽ chọn uh, desktop tức là màn hình này. Sau đó nhấn vào Save để lưu ha. Ok, như vậy mình đã tải tệp thành công. Bước theo thì mình sẽ đang mở tệp lên này. Nhấn uh, hiển thị trong thư mục này. Ok. Thì đây chính là tệp vừa nãy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành à, giải lén tệp nha. Bạn nhấn chuột phải này, chọn à, giải lén tập tin hoặc à, giải lén đây cũng như là giải lén đến FB number 7.7 cũng được nha. Ở đây thì mình sẽ chọn giải lén đến FB number này. Rồi mình đã giải lén thành công này. Thì sau khi giải lén tệp uh, FB number thành công rồi ấy, bạn sẽ nhanh uh, quay trở lại trình duyệt uh, Google Chrome cho mình nha Bước kế tiếp bạn quan sát góc phải trên cùng này. Bạn nhấn biểu tượng ba dấu chấm dọc cho mình này. Kế tiếp bạn chọn là cài đặt cho mình nhá. Tiếng Anh là setting đấy. Bước theo bạn nhấn vào tiện ích này cho mình này. Rồi kế tiếp ở mục này bạn quan sát góc phải trên cùng này. Bạn bật uh, chế độ dành cho nhà phát triển lên cho mình nhá. Nhấn vào đây để bật này. Ok, sau đó bạn bấm chọn mục uh, tải tiện ích đã giải nén này. Rồi bước này thì bạn sẽ đang uh, à, chọn tệp FB number vừa nãy mình đã giải nén rồi nhá kế tiếp chọn à, select folder này tức là chọn thư mục đấy ok như vậy là mình đã thêm tiện ích à, fb number vào trình duyệt à, google chrome của mình rồi nha rồi thì bước tiếp theo bạn sẽ đang nhà truy cập vào trang chủ của facebook cho mình nha facebook.com đấy rồi đây bạn sẽ đang hành đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn này Điền email hoặc số điện thoại Rồi sau đó nhập vào cổng đăng nhập Cuối cùng nhấn vào đăng nhập Để tiến hành đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn nha Ok thì đây chính là trang chủ của Facebook Bước theo bạn sẽ đánh uh, ghim tiện ích uh, Facebook number lên cho mình nha Bạn sẽ nhấn biểu tượng uh, tiện ích này cho mình này Kế tiếp nhấn vào hình cái ghim này nha Để thấy hành uh, ghim FB number lên này Ok bước theo bạn sẽ nhấn vào biểu tượng FB number này cho mình này Rồi thì bạn quan sát này Là mỗi một tài khoản ấy sẽ có 50 lượt uh, quét hoàn toàn miễn phí luôn nha Ok bây giờ thì mình sẽ hứa với bạn cách chúng ta lấy số điện thoại trên Facebook nha Mình sẽ loát lại trang chủ Facebook một lần nữa này Ok thì bạn quan sát này là đối với những bài đăng ấy hoặc là link Facebook này thì uh, khi chúng ta cài đặt uh, phần mềm FB Number này ấy, sẽ có những biểu tượng như thế này nhá là quét hết comment này tức là chúng ta sẽ quét hết số điện thoại ở comment của bài post này đấy hoặc là đối với link Facebook ấy thì sẽ có thêm biểu tượng là tìm số ở đây nha bạn sẽ nhấn vào biểu tượng tìm số này này đó như là đối với nick này thì chúng ta không tìm thấy số điện thoại này thì uh, chia thêm ấy sẽ có hai trường hợp khi chúng ta sử dụng phần mềm FB này để chúng ta lấy số điện thoại nha trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ quét được số điện thoại và trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ không tìm thấy được số điện thoại như thế này nha Ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành quét tiếp này Rồi giữ đây mình ờ, nhấn vào tìm số đây nha Đó thì bạn qua ra này Như ở đây tài khoản Facebook này là mình quét được số điện thoại này Ok mình sẽ quét tiếp nữa nha quét hết comment chẳng hạn này như ở đây có 1.800 comment mà mình có 50 lượt quét miễn phí thôi nên mình sẽ không quét hết được đâu nha Ok nhấn vào tìm số này đó như link Facebook này là không tìm thấy này Ok ở đây thì mình sẽ tiến hành quét comment nha mình nhấn vào quét hết comment này Lúc này sẽ thông báo là bạn có chắc à, chỉ quét các comment đang hiển thị hay không? Vui lòng cho hiển thị hết danh sách comment rồi quét. Ok, ở đây mình sẽ nhấn vào OK nha đó thì đây sẽ lên thông báo là xong này và đây các bạn muốn à, xem thông tin chi tiết đấy các bạn sẽ nhấn vào xem chi tiết nha ok thì ở mục uh, lịch sử tìm số này sẽ lên tất cả những số mà bạn đã từng quét nha ok mình sẽ quét thêm một vài số nữa này mình mở comment lên này nhấn tìm số này ok đó sẽ có số tìm thấy được và sẽ có số ờ, chưa tìm thấy được nha và đối với những số chưa tìm thấy được ấy có thể là những link Facebook này là link ờ, ảo link clone hoặc là big data dữ liệu lớn của FB Lumber này là chưa quét được nha Ok mình sẽ quét thêm một vài số này thì các bạn quan sát dễ du nha đó rồi bây giờ bạn sẽ quay trở lại mục FB ờ, Lumber này loát lại nha sẽ lên lịch sử tất cả những số bạn đã quét này sẽ có ngày tìm này, cũng như là tên khách hàng, rồi là số điện thoại 1 cũng như số điện thoại 2 hay là số lần tìm. Kế tiếp là giới tính này, cũng như là địa điểm này hay là comment mà bạn quét nha. Ok. Và chia sẻ thêm nhá, là khi các bạn ấy hết 50 lượt quét miễn phí này ấy, các bạn muốn à, gia hạn nâng cấp thêm ấy thì bạn sẽ nhấn mục à, đóng góp tiền cho mình nhá. Đây này, mục này này. Thì ở đây sẽ có 3 gói các bạn có thể nâng cấp lên. Gói đầu tiên là gói một tháng này với khoản đầu tư là 300 nghìn Tiếp theo gói thứ hai là gói ờ, nửa năm tức là 6 tháng ở đây các bạn sẽ đầu tư 1 ờ, triệu 2 nha và cuối cùng là gói 1 năm tức là 12 tháng thì bạn sẽ đầu tư là 2 triệu nha thì bạn quan sát này là nếu mà các bạn mua gói càng lâu ấy thì khoản đầu tư của bạn ờ, sẽ càng thấp nha như ở đây gói 1 tháng là 300 nghìn nếu bạn mua 1 năm mà thanh toán từng tháng 1 ấy thì ở đây các bạn sẽ đầu tư là 3 triệu 6 đúng không nhưng nếu các bạn thanh toán một lần là một năm ở đây các bạn sẽ chỉ cần đầu tư là 2 triệu thôi Tức là các bạn đã tiết kiệm lên tới 1 ờ, triệu 6 luôn rồi nha Tương thế nếu các bạn đầu tư 6 tháng này Ở đây nếu các bạn thanh toán từng tháng một Thì ờ, sẽ thanh toán là 1 triệu 8 Và nếu các bạn thanh toán một lần 6 tháng Thì ờ, sẽ tiết kiệm lên tới là 600 nghìn ha Và các bạn quan sát thêm này Ở bên dưới sẽ là các chức năng của từng gói nha Nếu các bạn mua 1 năm tức là 12 tháng Thì sẽ có nhiều chức năng hơn này Ok nếu đây mình đầu tư gói 1 năm chẳng hạn này Thì mình sẽ nhấn vào đóng góp ngay nha thứ này sẽ ra thông tin chuyển khoản, chuyển tiền này. Đó, các bạn sẽ tiến hành à, chuyển tiền đến à, số tài khoản này của chủ tài khoản này, cũng như là của ngân hàng này nhá. Và các bạn lưu ý cho mình nhá, là chuyển tiền chính xác đến nội dung chuyển khoản này nhá. Như nội dung chuyển tiền của mình là như thế này, còn của bạn à, sẽ khác nha. Ok, ngoài ra đây các bạn có thể đọc này, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay khi chúng tôi nhận được chuyển khoản này. Và ngoài ra chỉ thêm ý, khi bạn chuyển khoản xong mà các bạn chưa được kích hoạt đấy thì bạn sẽ tiến hành liên hệ mình qua Pay Hoàng Xe theo địa chỉ là hoanggiangxe.com suy chat nha để mình có thể hỗ trợ trực tiếp và nhanh nhất cho bạn.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 Còn bây giờ Hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe.